Anh chưa từng nghĩ đến giây phút nào mình phải xa nhau Phải chăng là do khoảng cách hay vì không đẹp như mối tình sườn lâm nên cũng vì thế em càng xa dần Nếu tình yêu là thứ duy nhất trong mối quan hệ là gì ta cần Thì tình yêu này tỷ lệ nghịch với đầu óc anh khi tràn ra vần Anh đâu phải là một món hàng đáp ứng nhu cầu em vài ba lần là nỗi buồn và khát vọng Anh gặp em trong giấc mơ nên tỉnh dậy là ác mộng Anh sợ nhất là hình bóng em ở trong đầu anh sẽ dần phai mờ Fake cam đã gọi điện nhưng tiếc là chẳng ai chờ Cuộc tình mình như ván cờ vua bởi đâu ai nghĩ sẽ đến nước này Anh ước gì mình đã có mặt để bên cạnh em vào lúc trước ngay Em bên ai chẳng phải anh Em rời đi một cách tàn nhẫn Anh cố gắng để quên được em nhưng mà sao càng cố thì càng vẫn ក៏ដែលមិនតែចេញបែ